theo bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem là nắp của bếp đây phía dưới và đằng sau tôi bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào cắt phái cái điện đầu tiên tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hai bếp nấu và một bếp nướng để thử cho các bạn xem chức năng an toàn của bếp là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa hộp nướng cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox đây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 thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 từ 2 cho đến 3 tuần còn những loại pin có giá cao hơn như là Panasonic nè Toshiba hay là Maxell 40.000 một cặp giá trên thị trường bán là 40.000 một cặp nhưng mà các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 30 ờ, ngày cho đến 40 ờ, ngày mà thôi rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra để ờ, không nên sử dụng những loại pin này hai bếp đã giảm nhọn ngọn lửa lại thì khi bếp giảm nhỏ ngọn lửa lại như vậy thì nó mục đích của nó là để tiết kiệm ga cho chúng ta bên bên trái có nhiệt độ là 280 độ bên bên ờ, uh, phải 280 độ bên bên trái là hơn 300 độ C rồi thì ở vị trí khác nhau thì bếp sẽ có nhiệt độ nó khác nhau ở đây thì bếp bên trái thì tôi đã phá ra trước vừa mới phá ra kèm thêm một tiếng đóng đờ le các bạn có thể nghe bếp bên uh, phải của tôi cũng vậy hai bếp đều đã phá ra thực hiện chức năng phá ra khi nước cạn nồi còn trong đi. công tắc nó không, không đang mở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 cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này thôi và cắm vào cái ổ điện các bạn tăng chỉnh tối đa lên cho nó được 90 phút ở đây tôi sẽ để về một phút để thử sau đó chúng ta cắm vào sau đó chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng đó là các bạn à, lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi mà cái thiết bị này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp của chúng ta nó sẽ khóa ra, giúp chúng ta có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán trước cái thời gian chính của nó ngoài ra nếu các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật á mà chúng ta khi nấu nướng lửa chúng ta nó bị đỏ có thể là do cái lượng tích lưu ga không có ổn định thì chúng tôi có bàn bán kèm cho các bạn một cái bàn ga 50 lít như thế này giá là 130 nghìn đây là giá bán hỗ trợ các bạn sử dụng bếp với uh, bếp ga vì cái bàn ga này sử dụng rất là tốt so với bếp ga đối với bếp ga nội địa Nhật ở những bánh bếp uh, ờ, những cơ sở khác á, thì họ có thể bán là 160 nghìn và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà không phải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 thì cũng có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của anh Nam luôn là 0909 306 149 để có thể biết được những chính sách ưu đãi tốt nhất à, dành cho đại lý cũng như nếu các bạn đang xem trên YouTube hoặc là TV thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm được với cái cụm từ là rẻ hơn khuyến mãi để có thể xem và biết được nhiều hơn những video clip thử bếp khác của chúng tôi nếu các bạn thấy video clip này nó hay và bổ ích cho mình đó,